chào anh em anh em có thấy gì đây không ạ đây anh em 488k nha gọi là 489k đi nhận luôn nha anh em ok tiền đã vào tài khoản và như tiêu đề của video thì à, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để nhận được uh, 488k này nhá? thì uh, làm cái này dễ lắm anh ạ Ok trước khi bắt đầu ờ, video thì uh, mình xin uh, đính chính lại một số điều với anh em đó chính là thứ nhất clip này không hề quảng cáo hay tài trợ cho bất kỳ một tựa game nào thứ hai nữa là tự clip này không phải là để câu view đây chỉ là những cái chia sẻ của bản thân mình mình biết mình chia sẻ với anh em và anh em nào biết rồi thì thôi mình à, chỉ chia sẻ cho những anh em nào chưa biết và có nhu cầu tích tiểu thánh đại ok thì à, bắt đầu video thôi thì à, trước khi mà làm được ừ, để, để nhận được cái số tiền này thì anh em phải vào đây cho mình này anh em xem là cái cấp dưới của anh em có bao nhiêu thành viên <coughs> đây anh em vào nhiệm vụ thì nó sẽ dễ hơn nha đây đấy nhá cái số này cái số 13 trên 25 này anh em nếu như mà anh em ở đại lý ờ, cấp 2 ấy mình thì mình hoàn thành mất rồi anh em chỉ cần 1 trên 10 là đủ nhá chỉ cần hiện 1 trên 10 là anh em ờ, có thể nhận được 125k ờ, thì phải mình không nhớ rõ còn khi anh em ở đại lý cấp 2 anh em sẽ nhận được 488k vàng như mình tức là mỗi ngày anh em sẽ mở được một lô đất đây mình mở luôn một lô đất ok chưa ạ đấy và mình đã full hai hàng nha anh em <coughs> đấy thì à, cách làm của cái sự kiện này rất là dễ thôi à, để làm cái sự kiện này ấy, thì anh em chuẩn bị cho mình một cái ạc à, Facebook clone đi một cái Facebook anh em ít bạn bè cũng được hoặc là một cái account Facebook giảm nào đấy chủ yếu là để anh em chia sẻ rồi thì đầu tiên ấy anh em à, chụp ảnh cái màn hình cho mình chụp ảnh cái màn hình game này xong rồi anh em quay một cái clip về game <coughs> clip khoảng 20 à, 30 giây gì đấy nhá xong rồi anh em à, vào Facebook anh em đăng lên trang cá nhân ở chế độ công khai rồi ờ, caption thì anh em có thể ghi cũng được mà không ghi cũng được sau khi đăng xong anh em vào phần bình luận đấy anh em à, vào đại lý hợp tác này anh em ấn vào cái phần lưu hình ở góc dưới cùng này cho mình này đây cái này đấy cái lưu hình này này anh em mình thì mình lưu rồi chưa đấy anh em à, ấn vào đấy để lưu cái hình về rồi sau khi mà anh em lưu hình xong ấy anh em lưu hình xong ấy thì anh em ra ngoài đây mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nha đây anh em ra ngoài anh em vào nhóm uh, tổng bộ Gold Farm mình thì mình không ở trong nhóm tổng bộ Gold Farm nhưng anh em vào trong nhóm uh, tổng bộ Gold Farm ấy anh em uh, inbox cho một bạn AD nào đó ấy. anh em gửi một là điện một là cái ờ, ID của anh em đây này <coughs> cái mã ID của anh em này như mình là 3690527 anh em gửi cho bạn ấy <coughs> thứ hai nữa là gửi cho bạn ấy cái ảnh này đây gửi cho bạn ấy cái ảnh này tiếp theo là anh em gửi cho bạn ấy cái ảnh mà anh em đã đăng trên Facebook nhớ nhá sau 30 phút sau 30 phút kể từ khi anh em đăng trên Facebook ấy thì anh em mới được gửi nhá bởi vì nó có nhiều lý do nên là 30 phút sau thì anh em mới được gửi đấy một gửi ID này hai là gửi cái ảnh này ba là gửi cái ảnh anh em đã đăng lên Facebook sau 30 phút rồi còn cái này còn cái lưu hình này thì mình để làm gì ạ anh em vào phần bình luận đấy anh em ừ, ừ, comment cái hình đấy vào là được để gắn link tải đây anh em coi như là nó quảng cáo cho game luôn đấy nhưng mà mình dùng app Facebook clone nên là mình không cần quan tâm nó quảng cáo cho ai nếu mà có người tốt có người quét thì lại tốt quá đúng không anh em có người quét thì mình lại có rep no gì thằng nào anh em cũng có lợi anh em vừa quảng bá cho game có tiền mà lại vừa có lợi <coughs> đấy sau khi hoàn thành những cái bước đấy thì anh em cứ chờ AD để <coughs> để họ xác nhận thôi lưu ý là anh em nên làm từ khung giờ từ 8 giờ đổ, đổ đi nha và đến 9 giờ 9 giờ tối là họ sẽ không nhận à, đăng ký nữa và cái này anh em có thể làm hàng ngày nhá anh em làm càng nhiều ác thì anh em càng nhìn có nhiều tiền nhưng mà nhớ nhá có những cái trường hợp mà <clears throat> có những cái trường hợp mà anh em gửi link cũ rồi ảnh cũ anh em lười đăng ấy là nó sẽ khóa đích của anh em luôn nha nên là anh em chú ý Ok thì đấy là những cái chia sẻ của mình biết để làm nhiệm vụ hàng ngày ở trong nhóm tổng bộ Farm ấy họ có rất nhiều event cho anh em chơi rồi là event nạp rút này. anh em chỉ cần rút xong rồi khoe lên nhóm tổng bộ ấy là anh em đã có tiền rồi rất là hời luôn đấy nên là anh em chịu khó làm event với những người ít tiền đấy ít vốn đấy chịu khó làm event tích tiểu thành đại <clears throat> nó cũng là một cách rất là hay để anh em chơi đây như mình đây có 100.000 thôi mà full hai hàng đất sắp tới mình sẽ cố gắng mở hết cái hàng đất thường này là mình đã có lãi anh em ạ mình thì mình có lãi rồi nhưng mà mở thêm đất tăng thêm thu nhập anh em còn ở à, <clears throat> đây mình cũng nói luôn đấy chính là uh, do nắm bắt nhu cầu của anh em nhiều anh em không có telegram thì uh, mình có tạo một cái bóc zalo uh, để anh em chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái cách chơi gold farm của anh em ờ, vào trong ờ, cái bóc đấy hoặc là cũng là nơi để anh em trò chuyện vui vẻ giao lưu và cập nhật tình hình game luôn có nên đầu tư cái này hay là nên đầu tư cái kia không đấy cũng là một trong những cách mà cái bóc của mình được tạo ra và mình cũng có một cái bóc ờ, telegram nữa cho anh em nào hay dùng telegram nha ok thì link của link tham gia của hai cái bóc ấy mình sẽ để ở dưới phần mô tả anh em nào có nhu cầu thì có thể tham gia à, link tải game đăng ký dưới quyền của mình thì mình cũng ờ, để ở phần mô tả luôn cho những anh em nào có ý định đầu tư mà cần một người cấp trên uy tín để hoàn vốn cho anh em ờ, hoàn vốn như thế nào thì anh em có thể inbox cho mình qua Zalo hoặc là Telegram để mình nói rõ hơn với anh em và cũng như là đưa ra những cái deal mà nó hợp lý cho anh em nhất ok à, nếu anh em thấy ờ, clip của mình hay và bổ ích thì cho mình xin một like một đăng ký kênh và mời thêm nhiều anh em bạn bè xem clip để biết thêm được những cái kiến thức hay giúp cho anh em tăng thêm thu nhập cảm ơn anh em rất là nhiều còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo bye bye anh em